Chào các bạn đến với tin nóng 24 trên 7 mới cập nhật liên tục hàng ngày. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ tin tức mới. Táo quân 2021, Ngọc Hoàng ngán ngẩm khi bị thói su nịnh bổ vây. Chương trình gặp nhau cuối năm trở lại với format Táo quân 2021 quen thuộc hứa hẹn mang lại cho khán giả nhiều niềm vui, tiếng cười và không ít điều đáng suy ngẫm. Vai Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế trong Táo quân 2021 năm nay vẫn do nghệ sĩ Quốc Khánh đảm nhận, không giống như các táo hay cặp đôi nam tào, bắt đầu Vai Ngọc Hoàng thường ít có đất diễn và dường như cũng là nhân vật kiệm lời nhất, nhưng khi là người nắm quyền lực cao nhất thì từng câu, từng lời mà Ngọc Hoàng nói ra đều rất thấm thía. Năm qua cũng là một năm đầy biến động dưới trần gian, chính vì vậy người đứng đầu thiên đình cũng có nhiều tâm tư chia sẻ và gửi gắm. Hãy cùng chờ đợi xem nhân vật Ngọc Hoàng năm nay sẽ có những chi tiết thú vị như thế nào. Chương trình Táo Quân là món ăn tinh thần, quen thuộc của biết bao thế hệ người Việt trong dịp Tết đến, xuân về. Tết năm 2020, VFC thông báo dừng lên sóng táo quân khiến nhiều người tiếc nuối, cảm giác thiếu vắng và không ngừng hy vọng, năm sau chương trình sẽ có me bác. Trong lúc mọi người đang thấp thỏm, mới đây, trên trang của nghệ sĩ Trí Trung đã đăng tải hình ảnh chụp chung với các nghệ sĩ khác tại thiên đình quen thuộc. Theo nội dung bức ảnh, có thể thấy các gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung, Công Lý, Quang Thắng, Quốc Khánh, Trí Trung. Chi tiết đáng ngờ, khiến dân tình xôn xao, bán tin bán nghi chính là tập bản thảo mà hai nam Tào và Thượng Hoàng cầm trên tay. Liệu, đây có phải là dấu hiệu cho sự trở lại của táo quân chào xuân 2021? Trước đó không lâu, chính nghệ sĩ Xuân Bắc đã khẳng định sẽ không có chương trình táo quân vào dịp Tết 2021. Cứ hệ mỗi dịp xuân sang, táo quân là chương trình giải trí thu hút đông đảo khán giả từ già đến trẻ theo dõi, với sự hài hước, những câu chuyện phản ánh đầy tinh tế, khéo léo về các biến động trong mọi mặt cuộc sống của năm cũ đưa đến cho người dân tiếng cười và xen lẫn nhiều cảm xúc, suy ngẫm. Nhiều năm là con cưng trên sóng truyền hình quốc gia đêm 30 Tết, táo quân đã là một đặc sản không thể thiếu với thói quen đón năm mới của người Việt. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, táo quân liên tục vướng những ồn ào, đặc biệt là phần kịch bản có dấu hiệu chững lại. Nhiều khán giả góp ý, nhà đài và EKIP chương trình đã đến lúc cần thay đổi về format, quan tâm hơn nữa đến nội dung cũng như mảng miếng hài để không bị đi vào lối mòn, cũ kỹ. Đến hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về khả năng trở lại của táo quân năm 2021, tuy nhiên, dân cư mạng không khỏi háo hức và hy vọng. Năm nay rất nhiều vấn đề cần bẩm báo với Ngọc Hoàng, một bạn trẻ cho hay. Phản ứng của Lâm Vĩ Dạ khi được tham gia Táo quân 2021 Thông tin Lâm Vĩ Dạ là nghệ sĩ miền Nam duy nhất tham gia Táo quân 2021 nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tối ngày 26 tháng 1, chương trình gặp nhau cuối năm, Táo quân 2021 đã ghi hình lần đầu tiên với những diễn biến bất ngờ, thú vị. Đáng chú ý, ngoài bộ ba Ngọc Hoàng, Quốc Khánh, Bắc Đầu, Công Lý, Nam Tào, Xuân Bắc và các táo như mọi năm thì năm nay còn có sự xuất hiện của Lâm Vĩ Dạ với tạo hình khác lạ. Được biết, ban đầu chương trình Táo Quân 2021 dự kiến mời Xuân Nghị, Lâm Vĩ Dạ là hai gương mặt phía Nam tham gia Táo Quân, thế nhưng, do lịch trình công việc dày đặc nên đành lỡ hẹn với chương trình năm nay. Ngay khi thông tin Lâm Vĩ Dạ tham gia Táo Quân đã thu hút sự chú ý lớn từ phía khán giả, sau nhiều đồn đoán, cuối cùng nữ diễn viên này cũng có phản ứng đầu tiên. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải hình ảnh các bài báo viết về việc cô tham gia chương trình, đi kèm là dòng chú thích, ngày gì mà lên báo nhiều thế này. Bài đăng của Lâm Vĩ Dạ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều nghệ sĩ trong v như Tiến Luật, MC Phí Linh, Cờ Dít Phan đã để lại những lời chúc mừng đến nữ diễn viên, đáp lại tình cảm của mọi người. Cô đã thả những biểu tượng cảm xúc và bình luận từ bạn bè và các nghệ sĩ. Táo quân được mong đợi bậc nhất mỗi năm Tết đến. Dịp Tết Nguyên đán 2020, chương trình không phát sóng, thay vào đó là một chương trình truyền hình khác. Năm nay, chương trình quay trở lại khiến nhiều người vô cùng háo hức chờ với những câu nói ấn tượng để nhìn lại một năm vừa qua. Hải bóng, Mạnh Hưng tham gia táo quân 2021, liệu có gặp lại Diễm Loan, táo y tế Vân Dung? Mạnh Hưng và Việt Bắc sẽ là hai gương mặt mới tham gia táo quân 2021 được nghệ sĩ nhân dân tự lòng tiết lộ. Ngay lập tức, khán giả nhớ đến Diễm Loan, Vân Dung. Những năm gần đây, Táo quân thường có thêm sự tham gia của các gương mặt diễn viên trẻ trong làng hài để tăng thêm phần tươi mới, thú vị và khác lạ trong mỗi lần lên trầu của các táo. Dù dàn táo chính và kỳ cựu đã gắn bó với khán giả trong suốt mười mấy năm vẫn luôn là tâm điểm nhưng dàn diễn viên trẻ cũng góp phần không nhỏ tạo thêm không khí vui tươi, hài hước và sinh động trong các buổi diễn. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ nhân dân Tự Long có chia sẻ bức ảnh tiết lộ một số gương mặt mới sẽ tham gia táo quân 2021. Đó chính là Việt Bắc và Mạnh Hưng, hai diễn viên cũng đã rất quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình, gần đây nhất là Cô gái nhà người ta và Hướng dương ngược nắng. Nếu như Việt Bắc gây ấn tượng mạnh mẽ qua vai Mr. Cân trong Cô gái nhà người ta, thì gần đây, Mạnh Hưng cũng rất được hâm mộ khi đảm nhận vai Hải Bóng, người tình của bà Diễm Loan, N.S. Vân Dung đóng trong Hướng dương ngược nắng. Chính vì vậy, khi biết Mạnh Hưng sẽ tham gia Táo quân 2021, khán giả đang rất chờ đợi và tự hỏi liệu có cuộc gặp gỡ nào giữa bà Diễm Loan, Táo Y tế và người tình cũ Hải Bóng trong buổi trầu lên thiên đình hay không. Nhắc đến Mạnh Hưng và Việt Bắc, nghệ sĩ nhân dân tự long ví đây giống như là nhân tố mới trong giàn táo. Tuy nhiên, vai diễn của Mạnh Hưng và Việt Bắc sẽ như thế nào thì vẫn được giữ kín. Như vậy, ngoài giàn táo chính, bộ ba diễn viên trẻ Mạnh Dũng, Đỗ Duy Nam và Trung Duồi, thì có thêm hai gương mặt mới nữa là Mạnh Hưng và Việt Bắc. Đến thời điểm này phía trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, VFC, đơn vị sản xuất Táo Quân vẫn chưa chính thức lên tiếng hay xác nhận gì về sự trở lại của chương trình này sau một năm nói lời từ giã khán giả. Phía đại diện VFC trong chia sẻ vui ngoài lời gần đây với báo giới cũng chỉ úp mở về việc hình như Táo Quân sẽ quay trở lại tuy nhiên theo nguồn tin riêng được biết các nghệ sĩ đã bắt đầu nhận kịch bản chương trình và dục dịch cho việc tập luyện để kịp ghi. Tình vào thời điểm cận kề dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Mới đây, trên trang mạng xã hội của một thành viên trong ekip sản xuất Táo Quân bất ngờ chia sẻ bức ảnh ghép hình các gương mặt nghệ sĩ quen thuộc gắn bó với chương trình nhiều năm qua kèm theo dòng trạng thái. Xa thì nhớ mà gần thì cần một cái cớ. Cớ gì bây giờ các anh? Nhìn vào bức ảnh này thì có nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ nhân dân Công Lý, Vân Dung, Quang Thắng, Duy Nam, trung rồi được biết. Bức ảnh được chụp gần đây với bối cảnh chính là VHC. Vì thế nhiều người tin rằng đây chính là những hình ảnh được cắt ra từ buổi gặp gỡ trao đổi về chương trình Táo Quân 2021. Trước đó, cách đây không lâu nghệ sĩ ưu tú Trí Trung chia sẻ bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh diễn Táo Quân kèm theo lời thông báo ngắn gón. Tin vui nhé, chắc chắn thế. Thông báo này của nghệ sĩ ưu tú Trí Trung ngay lập tức nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Biên tập viên MC Diễm Quỳnh cũng để lại dòng bình luận bày tỏ, táo quân trở lại rất là vui anh ơi, mong hơn cả Tết, và nhận được phản hồi từ nghệ sĩ ưu tú Trí Trung rằng, đúng rồi em, ngày bọn anh cũng rất mong táo trở lại. Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân công lý cũng xác nhận được thông báo từ phía VFC về lịch tập luyện cho chương trình gặp nhau cuối năm 2021. Tuy nhiên, nghệ sĩ nhân dân công lý cho biết, anh chưa rõ chương trình có được xây dựng theo hình thức các táo về trầu chơi báo cáo như những năm trước đây hay không và cũng chưa biết cụ thể chương trình được phát sóng vào thời điểm nào. Trên trang fanpage chính thức của chương trình Táo Quân với hơn 100.000 lượt yêu thích và theo dõi cũng chia sẻ thông tin về việc nhất trí sẽ có tin vui, còn chi tiết thế nào thì hồi sau sẽ rõ cả nhà nhé. Một số hình ảnh, clip hậu trường các nghệ sĩ đóng Táo Quân cũng được cập nhật trên trang này, trong đó có cả đoạn clip nghệ sĩ Quang Thắng cầm MCH một ca khúc trong đó có nhắc đến đoạn Câu trả lời chắc em biết được sao hỏi anh làm chi em hỡi anh vẫn là anh Táo ngày nào yêu cả nhà không thể quên được đâu. Táo quân 2021, các táo sẽ đeo khẩu trang vào chầu Ngọc Hoàng. Các táo trước khi vào chầu Ngọc Hoàng sẽ phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang, tuân thủ nghiêm quy định về phòng tránh dịch COVID-19. Đó là một trong những giả định đầu tiên từ phía ekip sản xuất Táo Quân 2021 khi các nghệ sĩ tham gia chương trình đã chính thức bước vào tập luyện để chuẩn bị cho việc ghi hình và phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo đó, sự kiện đại dịch COVID-19 diễn ra trong năm vừa qua được hé lộ sẽ là sự kiện nổi bật, là điểm nhấn được đề cập đến trong chương trình táo quân năm nay. Điều này cũng có nghĩa nhân vật táo y tế sẽ có nhiều đất diễn, nhiều thời lượng để báo cáo khi trầu trời, nhất là khi ngành y tế trong năm 2020 đã ghi nhận rất nhiều thành tích trong việc phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, sự nỗ lực của ngành y đã giúp Việt Nam trở thành một trong 40 nước đầu tiên trên thế giới bước đầu điều chế thành công vaccine phòng chống dịch COVID-19. Về việc ai sẽ đảm nhận vai táo y tế trong chương trình, mới đây nghệ sĩ Vân Dung cũng đã chính thức xác nhận chị sẽ tiếp tục vào vai vị táo được mọi người quan tâm này. Cũng theo Vân Dung, theo kịch bản thì nhân vật táo y tế lần này được xây dựng với rất nhiều màn hỏi đáp thú vị trong buổi chầu ở Thiên Đình. Tuy nhiên ngành y tế trong năm vừa qua đã ghi nhận rất nhiều thành tích đáng kể trong công tác phòng chống dịch và chữa trị cho người mắc COVID-19 nên chắc chắn đây sẽ là năm mà táo y tế được mát mẩy mát mặt. Tuy vậy, nhiều người dự đoán có lẽ nhiều vấn đề còn tồn tại, nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của ngành y sau một năm nhìn lại cũng sẽ được đề cập một cách thẳng thắn và trực diện như cháy khẩu trang và các thiết bị phòng chống dịch, chuyện trốn cách ly, việc tiếp tế lương thực, thực phẩm trong khu cách ly, chuyện phù phép giá các thiết bị y tế tại các đơn vị công. Được biết hiện tại các nghệ sĩ vẫn đang gấp rút tập luyện để kịp ghi hình chương trình trước ngày 23 tháng Chạp như mọi năm. Việc tập luyện diễn ra vào buổi tối và thường kéo dài tới tận đêm khuya. Trong diễn biến khác, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung cũng vừa khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh ghi lại cảnh anh từng vào vai táo giáo dục trên sân khấu táo quân. Kèm theo đó, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung úc mở về việc năm nay anh sẽ lại vào vai vị táo này thông qua dòng trạng thái chia sẻ. Ố là la, không lẽ năm nay mình vẫn phải nói thay ông này, táo giáo dục. Trước đó, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung từng thẳng thắn bày tỏ về việc nên dừng táo quân lại vì nhiều năm chương trình bị đi vào lối mòn, thiếu sự sáng tạo và khán giả bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Tuy vậy đến thời điểm này, nam nghệ sĩ nhận định mọi thứ đã khác, nhất là sau một năm táo quân dừng sản xuất và nhận được sự mong mỏi từ khán giả, đủ để thấy sức hút của chương trình lớn thế nào. Cũng theo nghệ sĩ ưu tú Trí Trung, anh vẫn thường xuyên theo dõi, cập nhật tin tức thời sự hàng ngày, nhận thấy đời sống xã hội trong một năm qua có rất nhiều biến động và đây sẽ là chất liệu đắt để xây dựng chương trình táo quân đa sắc màu. Đứng ở góc độ người làm nghề, anh rất muốn đóng góp tiếng nói của mình để tạo nên bức tranh đa sắc màu đó. Đặc biệt, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung nói thêm, trong tình cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mọi người sẽ dành thời gian ở nhà nhiều hơn là đổ xô ra đường đón giao thừa như hàng năm, nên có lẽ ai cũng mong có chương trình táo quân để thưởng thức và suy ngẫm cùng người thân trong gia đình. Cảm ơn mọi người theo dõi tin nóng 24 trên 7. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký kênh sẽ cập nhật được những tin tức mới nhất. Xin cảm ơn.